đây nhá hột anh ngâm là nước muối đây nhá nổi đây nhá okay. ngâm ba hột thì ngâm gì ngâm lắm đấy ngâm cho nó thoải mái đấy nắp đĩa đấy chợ đấy thử đi đồ của anh thì cứ thoải mái thôi à. qua anh thua chồng em 500 đấy Ngày dạ, hôm nay còn muốn 200 đây, mang tới đây Thế mà về chả thấy nói năng gì, chỉ bảo sao hôm nay chỉ thấy gã đi chơi ừ. Thế qua về cho em được từ đây đấy cái chồng đâu à không em bảo kỹ đến sau kỹ sau à đây ừ. em cần thử đâu chưa không này cái thử thử đi này dùng cháo đây cho nó thoải mái này đồ anh mang đồ tới chơi nhà anh anh ừ. à nhá ok nhá ok cái này quất hết cái chỗ này, này, này. xíu à có xíu rồi nhá có xíu có tay nhé bác nhá tài một triệu tài tài này một triệu có triệu cái đèn quá một triệu tài nữa tài ấy rồi hai con tài rồi chồng đi biển hay về không chồng em đi 3 tháng về lần ừ hai tài cho ba tài quá tam ba lận lên tài nắm tài cầu tài à? cầu tài đó ừ. xíu xíu này ba xíu ba xíu à một hai ba gỡ đường đèn quá giữa như các anh giữa đơn giản ba tài tài tài nhiều một nút này một nút à ba vợ chồng rủ thêm mấy người nữa xuống đánh cho nó vui rồi ok xuống tay đi này năm xíu tài mười hai nút à một hai ba bốn năm khóc ăn loạn thì nó ra cái gì mua ăn này là nét và nhiều xíu tiếp này xíu này một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười dạ đấy xíu tiếp đi chín ăn loạn nhìn bịt là cái gì xíu rồi mười tay đấy ô hay này hay quá này bốn năm sáu tám chín mười xui tí này thua nóng cả người thua nhiều quá rồi cho tí xíu đi Xíu này Tài Anh nghĩa hóa mãi Thua xíu ta lại về xíu Bao nhiêu đây? Mười Đủ nhỉ? Một

xem chồng về đâu rồi người về nơi anh hết tiền của mẹ ui tài bao nhiêu đấy không, không biết không biết luôn ui chả cô đến nhá đến 14 15 16 17 này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 đĩa hộp không phải hít nhé anh em lưu ý này nếu nó là đồ công chuyện anh em thử nâng châm này chắc chắn sẽ hít anh em ạ đây là bộ hộp công chuyện bộ hộp 12 em nhé đấy đập châm hít chặt này đấy và đây là bộ hột 13 trong đó có hai hộp công chuyện và một hộp chọn đấy thì ngoài ra đấy tôi cũng muốn chia sẻ với anh em đây là ba cái mẫu đĩa một âm